Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Những câu đố tưởng dễ mà lại khó. Câu 1. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày, vậy có bao nhiêu tháng có 28 ngày? A. 12 B. 3 C. 4 D. 2 Đáp án A. 12 tháng Vì những tháng 29 ngày hay 30 ngày cũng phải tới ngày 28 trước đúng không nè?

D. Làm sao mà biết được? Đáp án B. Song sinh là sinh đôi, mà sinh đôi phải sinh cùng ngày cùng tháng, cùng năm chứ còn gì nữa. Câu 4. Đố bạn ba gọi má bằng gì, anh gọi em bằng gì, ông ngoại gọi bà ngoại bằng gì, chồng gọi vợ bằng gì? A. Bằng tiếng B. Bằng hơi C. Bằng miệng Đáp án C. Câu 5. Cái gì khi xài thì quăng đi, không xài thì lấy lại? A. Tiền B. Cái nơ thuyền C. Bóng chuyền Đáp án B. Câu 6. Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ. Tôi là ai? A. Đôi giày B. Bản đồ C. Tem thư án C. Câu 7. Cái gì tay trái cầm được mà tay phải không cầm được? A. Cổ tay phải B. Bàn tay phải C. Cổ bên phải Đáp án A. Câu 8. Con gì bỏ cái đuôi thành con ngựa? A. Con mèo B. Con hổ C. Con bò Đáp án A. Câu 9. Cái gì chứa nhiều nước nhất mà không ước tí ti nào? A. Giếng nước B. Cái bát C. Bản đồ Đáp án C Câu 10 Trời âm u, đất tù mù Có ba thằng gù, chung một cây dù Hỏi thằng nào ước A. Thằng thứ nhất B. Thằng thứ ba C. Không thằng nào cả án C. Câu 11, bạn có thể kể ra 3 ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. A. Ngày chẳng, ngày lẻ, ngày nghỉ. B. Ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm kia. C. Hôm qua, hôm nay. án C. Câu 12. Cái gì đen khi bạn mua nó, đó khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi? A. Than B. Củ tam thất C. Bóng đèn Đáp án A. Câu 13. Ai có nhà di động đầu tiên? A. Con rùa B. Con ốc sên C. Cả hai đều đúng Đáp án C. Câu 14. Tại sao sư tử ăn thịt sống? A. Vì sư tử làm sao biết nấu ăn? B. Vì sư tử là động vật có vú. C. Vì sư tử thích ăn thịt sống. Đáp án A. Câu 15. Hai con chó đang lang thang ở công viên, con chó trắng tên đèn, con chó đèn tên trắng, Nam thấy chúng dễ thương, liền thấy trái banh ra xa rồi ra lệnh đen, đi lượm trái banh, đố bạn con chó nào sẽ đi lượm. A. Con trắng B. Con đen C. Không con nào cả Đáp án C Câu 16 Tôi có bốn cái chân, một cái lưng, nhưng không có cơ thể Tôi là ai? A. Cái ghế B. Cái bếp kiền bốn chân C. Cái giường Đáp án A. Câu 17. Có một đôi nam nữ đang hôn nhau trong vườn sầu riêng bỗng nhiên có một trái sầu riêng rớt xuống đầu của chàng trai đó hỏi tại sao người con gái lại chết. A. Vì cô gái quá đau lòng khóc cạn nước mắt. B. Vì quả sầu riêng rơi vào đầu chàng trai sau đó lan sang người cô gái. C. Vì chàng trai bị trái sầu riêng rớt xuống đầu và chàng trai đã cắn vào lưỡi của cô gái. Đáp án C. Câu 18, có hai con lặn đang bò lên tường bỗng nhiên một con bị rớt xuống đất. Hỏi vì sao con kia cũng bị rớt xuống theo? A. Vì con thằng lặn còn lại chỉ một tay ra kéo con đang rơi nên cũng rớt theo. B. Vì con thằng lặn này rớt xuống đất, con kia thấy vui nên vỗ tay thế là rớt luôn. C. Vì một con bị rơi, con kia giật bắn mình nên cũng ngã theo. Đáp án B vì con thằng làng này rớt xuống đất, con kia thấy vui nên vỗ tay thế là rớt luôn. Câu 19, một con nhện có 8 cái chân đang bò lên tường hỏi khi rớt xuống nó còn bao nhiêu cái chân? A. Còn 6 cái chân thôi bởi vì hai chân kia nó đặt lên ngực và nói hú hồn. B. Còn 8 cái chân. C. Không còn cái chân nào. Đáp án A. Còn 6 cái chân thôi bởi vì hai chân kia nó đặt lên ngực và nói hú hồn. Câu 20. Tại sao người Trung Quốc ăn nhiều hơn người Nhật? A. Tại vì người Trung Quốc có nhiều trang trại. B. Tại vì người Nhật ăn cá nhiều hơn. C. Tại vì người Trung Quốc đồng dân hơn. Đáp án C. Tại vì người Trung Quốc đồng dân hơn. Câu 21. Như các bạn biết, cây nhang đốt càng nhiều càng ngắn. Vậy có cái gì đốt càng nhiều càng dài không? A. Cây tre B. Cái đũa C. Con mũi Đáp án A. Câu 22. Con gì càng to càng nhỏ? A. Con dốc B. Con đường C. Con cua Đáp án C. Câu 23. Cái gì mà khi đập vỡ nó thì có một chất lỏng chảy ra và đun nóng chất lỏng đó thì lại thu được một chất rắn? A. Sắn dây B. Trứng C. Thạch Đáp án B. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.